sang có xin na sang có xin la sang có cho cho e la yin xin sang có cho cho e la yin mo ki có e la yin hàn sẽ phong liều yin sự về lá có mây à về yên chân có trái hộp yên xía xíu kinh lấy mây giờ suy thấu sẽ có xin có ni hoàn than dân sư soi chi si phò ni phong liều yin sư ye đã có á mấy à xiang san long thổ chân lòng có lẽ xia dạ xế long thâu long bàn xin phụ xế yin khán hóa phụ xế yin khán hóa phụ xế yin khán xì hồ yin sư ye lai siêu 香山根菜不要打，要叫来菜秀来啊！có ni linh mấy bù yong tờ trang lơ chỉ yên xin tuổi mi mà sư về là có mấy à về là lại về là lại là tao phán chân thùy mù về tệ nhà vẫn có với họ xứ lơ phong thế tha cò lo xa ta thảo về sư về lơ có à, có chào chú ông ông phụ chém thiên lễ mơ về phê phê thiên dầu phòng mẫu dĩa phê phê thiên dầu y lơ ca hoa lọ tí ma khả hồng à, phụ Putin xin chỉ cha la hang si phụ chân long bàn tin thiện hồ phụ chân đi bàn xuê lơ con đi phan xin là có gì sư ye lơ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

vô lùn nà ô ờ. à tao mà hãy giết xe nó mà dùng cái này màu son

Sania.